Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm Double Wish Chương trình của lần này là Kazu là quen tiếng Việt rồi <laughs> Tại vì là hiện nay là không cần nói tiếng Việt nữa Nên tiếng Việt của mình là càng ngày càng không giỏi Không, không biết Tại vì là một tuần, hai tuần Không nói chuyện với ai bằng tiếng Việt Không nói cũng tiếng Việt, à tiếng Nhật Chương trình lần này là sắc nhận phát âm tiếng Việt của mình là như thế nào á? Bằng liệu Google nha Mình nói tiếng Việt nhé cho liệu Google là sao đó là Google là nghe như thế nào á? Ừ. Ok, hiện nay là không nói à, tiếng Việt Bắt đầu nha Đầu tiên là Mình là người nước ngoài Người Nhật mình là người nước ngoài người nhật hoàn khảo nhá đã phát âm tốt cho nên là bây giờ google google google là nghe đúng nè là mọi người là như thế nào đó. phát âm của mình là đúng hay sai thứ hai nhá thứ hai là quê hương của mình là Kumamoto À Kumamoto là tỉnh Kumamoto hả? Tỉnh Kumamoto à? Mọi người biết hả? Google là không Kumamoto <laughs> Có thể là Google là không biết Kumamoto hả? Ừ ờ, Nên Cái này là quê hương của mình là Kumamoto せー <laughs> là cái này là cũng ok à đúng đúng đúng đúng đúng là Kumamoto là địa danh nè nem Google là không biết nè nên cái này là Kumamoto hả ừ, ừ, ừ, ừ ờ, phát âm của mình là chính xác nhé yeah. Dạ. <laughs> là mọi người biết là Kumamoto hả à Kumamoto hả là Kumamoto là miền Nam nè miền Nam của Nhật Bản nè là địa danh Kumamoto là tiếng Kumamoto là của thằng Kumamoto là Đặc sản của Kumamoto là thịt ngựa nha là Mọi người ăn chưa nè Khi sống ở quê hương Kumamoto thì mình à, là ăn ăn ăn thịt ngựa sống nha là một năm hai 25 ba lần nữa. Ừ, rất ngon nữa. Sau khi ăn thịt ngựa thì khỏe lại, ờ, khỏe mạnh nha Hãy ăn thứ nha. Ừ, ok. Mình sống ở Việt Nam 6 năm rồi dễ nha chắc chắn là dễ là đúng nè là mình sống ở Việt Nam 5 năm rồi yeah hoàn hảo nhá ok anh em cái này là giới thiệu của mình nhá nên thường nói như thế này á nên phát âm đúng là, là đối với mình dễ lắm đó. tiếp theo là thử thách câu nói liễu lưỡi nha là vốn dĩ cái này là không nổi không thể nổi được nha khó lắm nha là đầu tiên là uh, dễ nhất nha là mọi người nghe thử nha mọi người hãy đoán ca Kazu bây giờ nói như thế nào ạ buổi trưa ăn buổi chua <laughs> là sau khi sống 3 ờ, năm 4 năm là không nói được nhá nhưng bây giờ là phát tâm của mình là chính xác hoàn hảo 100 điểm hay quá ngạc nhiên à? ừ, tại vì là một tuần hai tuần á à, mình không nói chuyện với ai à nhưng mà vẫn còn phát âm của Việt à, phát âm tiếng Việt của mình là giỏi giỏi giỏi giỏi giỏi giỏi tiếp theo cái này là được nổi tiếng nha ông bụt ở chùa bùi còn bùa đuổi chuột Tại sao Như thế này Tại sao Victor hôm Ai ai ai Ai nói á Ai nói Victor à Ông bụt nhá Ông Ông bụt Ông Ông bụt <laughs> Là nghe Victor hả Giống Phát âm giống như Victor hả Victor ở chùa bùa à, đúng cam bùa đuổi chụp Ôi tại sao lại Ông Ông Tại sao phát tầm sai à Ông bực ở chùa bụi cầm bùa đuổi chụp Quảng cáo á Vite Dạ đúng rồi Sim này là Vite à Vite Vite ở chùa bụi cầm bùa đuổi chụp Peter ở <laughs> Peter ở chùa Bùi Cầm đùa đuổi chuột. Peter ở chùa Bùi Cầm đùa đuổi chuột. Peter ở chùa Bùi Cầm đùa đuổi chuột. Cuối cùng nha là khó lắm nè nhưng cậu này là được nổi tiếng nhất nè là mọi người cũng nghe nha lột hộp vịt lồng luộc lồng hộp vịt lồng à, lột hộp vịt lạch lột à, hộp vị lồng lại lồng hộp vị lạc lên lên lên lên một lần nữa một lần nữa một lần nữa nha bây giờ thì cái này cái không không không không cái này là đúng không không không sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai từ từ từ từ từ từ được một lần nữa một lần nữa không thế thì là cái này lộn lộn lộn lộn cái này cậu này à cứ cứ này liệu cứ cứ nghe là như thế này á lục hộp vị lồng lục lồng lồng lồng lồng lồng lồng lồng ไลยลงฮอบบิทหลับฮอบจ้าเจ้าลงฮอบบิทลงลงลงฮอบบิทหลับอันลงฮอบบิทหลับลงไล่ฮอบบิทลงลายลงฮอบบิทหลับลงกฮอบบิทลงลงลงฮอบบิทหลับอันฮอบบิทเอ่อ lặt sai lục lại hoặc bình lồng lại lồng khoảng lại khoảng à? Ủa? mình đã nói à khoảng lặng hả lồng khoảng lặng khoảng lặng là cái gì à không biết tại sao mặc dù không biết à, từ vựng khoan lặng nhưng mình vẫn chỉ là biết hả một lần nữa Chứ cuối cùng cuối cùng lần cuối cùng nha luộc hộp vịt luộc luộc luộc hộp vịt lật ăn luộc hộp vịt lật luộc lại hộp vịt luộc lại luộc hộp vịt lật <laughs> nói chạm chạm nói nhắn nha cái này nói nhắn là Lục học vi lộn lục lục học vi lật ăn lục học vi lật lục lại học vi lộn lại lộn lục học vi lật ô Nhưng mà cái này <laughs> là đầu tiên là không phải như vậy nhá. Ây da! Lục học vi lộn lục lộn học vi lật ăn. Nhưng liệu Google là thực sự là, là chắc chắn không phải như vậy nữa kết quả là thất bại nhưng một hai ba bốn năm bốn là chính xác nhé câu cuối cùng là sai à, mình không thể phát động câu này nhưng mà không sao nghe nói là đối với người Việt Nam thì cũng câu này là khó đúng không ok rồi là cho nên là mọi người hãy ờ, thử thách học tiếng Việt bằng liệu Google là mọi người hay nói ờ, câu nói liễu lũi đối với người Việt Nam thì rất rất dễ đó là 100% là đúng nè phát âm đúng nè Cảm ơn mọi người đã xem chương trình này nha Nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha Cố gắng ở nhà nha Bye bye yes,